Nếu bạn muốn biến ước mơ trở thành hiện thực, đầu tiên bạn phải thức tỉnh. Đừng để bất kỳ ai đánh cắp ước mơ của bạn. Vì đó là ước mơ của bạn, chứ không phải ước mơ của họ. Khi cả thế giới nói với bạn rằng hãy bỏ cuộc đi và hy vọng sẽ thì thầm với bạn rằng phải quyết tâm đứng lên và làm lại lần nữa. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn chạy nhanh bao nhiêu. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn leo cao tới đầu. Điều quan trọng trong cuộc sống không phải bạn chịu đựng đến mức nào. Điều quan trọng trong cuộc sống mà là bạn biết bật lên như thế nào sau thất bại. Khó khăn trở ngại không phải biển báo dừng lại. Khó khăn trở ngại là hoa tiêu dẫn đường hãy đặt tương lai vào tay thuận của chính mình. Mục tiêu là những giấc mơ có thời hạn kèm theo. Nếu bạn mơ được thì bạn sẽ đạt được. Hãy đặt mục tiêu lớn hơn và dừng bước cho đến khi chạm đến nó. Những gì bạn gieo hạt hôm nay, bạn sẽ gặt hái vào ngày mai. Và hãy luôn nhớ, có trong đầu sẽ có trên tay.